hơn mấy mùa gọt đau từng phiết loài hoa trắng mang môi em đã hơn mấy lần bụ những hương đêm loài rêu biếc mang mặt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước loài sen trắng mang tay em về trên góc ngả rừng sâu không tên đêm xuống dần xuống động hàng cây khô bao kiếp cúi đầu đôi mắt buồn nghe dối hờn hồn lạc về đâu đời lạc về đâu loài tuyết trắng trong tim em từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến loài mây trắng mang tóc em về trên chín tầng gọi nhau gió lên loài ngư nữ mang thân em ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần loài chim trắng mang chân em về nơi gió cạn biển khô không tên lắng sầu sự xuống động hàng cây khô bao kiếp cúi đầu đôi mắt buồn nghe dối hờn hồn lạc về đâu đời lạc về đâu loài tuyết trắng trong tim em từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến loài mây trắng mang tóc em về trên chín tầng gọi nhau gió lên loài giấc nồng trong câu hát thiên thần loài chim trắng mang chân em về nơi suối cạn biển khô không tên loài chim trắng mang chân em về nơi suối cạn biển khô không tên